Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà Một vị trí vô cùng đắc địa nha cả nhà Và vị trí này Toàn đang đứng là vị trí tuyến số 4 Và như cả nhà thấy ở phía xa xa của chúng ta là xe Đang làm nha cả nhà Xe múc này, rồi xe cho đất này Và xe ủi này, và xe lưu Hiện tại đang làm ở kia phía xa xa kia rất là nhiều Và mình có quay trước ờ, một clip Thì mình sẽ up lên trên kênh tiktok cộng với ờ, youtube nha cả nhà và đây là tiếng số 4. Thì à, trước tiên mình à, tới vị trí mà đắc địa, ở những vị trí mà gọi là chiến lược thì mình sẽ thông tin sơ về tiếng số 4 này. Thì tiếng số 4 này sẽ kết nối từ đường DTP41 là hướng này cả nhà, từ đường DTP41 ngay trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú đi thẳng vào bên trong kia là hướng này này cả nhà, hướng này là hướng BKMX. Thì đi thẳng vào bên trong này. Thì ở à, đây là một trong những cái tiếng mà huyết mạch nha cả nhà và kết nối từ DTP41 đi vào bên trong kia là Bicamax và có tổng chiều dài là 8,2 km và lộ giới giữa hai bên này cả nhà giữa hai bên như thế này là 42 m và hiện tại tuyến số 4 này đang được khởi công rất là nhanh theo mình rất là nhanh nha cả nhà tại vì uh, trước dịch lại bắt đầu từ tháng uh, tháng uh, tháng 6 ngày 2 tháng 6 á, là đã động thổ khởi công thì tính tới bây giờ tính từ vị trí mà DTP41 đi vào đây là khoảng 4 cây khoảng 4 cây hoặc là 5 cây mà đã khởi công tới đây rồi thì tuyến số 4 thì sẽ khởi công từng đoạn từng đoạn sau đó sẽ gọi là ờ, kết nối lại với nhau và đoạn này là đoạn ờ, ấp Đồng sơn nha cả nhà rồi thì ờ, mình sẽ đi lại cái vị trí những lô đất ở đây mình có 5 lô 5, 5 con lô đất nha cả nhà đây đây là 5 lô đất của mình thì tính từ vị trí này từ vị trí căn nhà này đi đấu ở đây thì ra năm lô ra năm năm lô nha cả nhà và diện tích của mỗi lô là ngang năm sau 45 có 100 mét thổ cư nha cả nhà từ vị trí căn nhà này cái nhà nhìn lại này cái nhà nhìn lại đây từ vị trí này để thắng ra đây thì mỗi lô là ngang năm thì đi thắng ra đây thì có năm lô và chú sẽ đỡ lại cho những ờ, ai thiện trí nha hoặc là nhà đầu tư nào thiện trí đầu tư số 4 này thì tại sao mình nói là ở đây chiến lược tại vì uh, tất cả những vị trí mà nằm trên thứ số 4 này là những vị trí vô cùng đắc địa mà rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là chúng ta muốn sở hữu muốn sở hữu với một cái giá thật sự là rẻ cũng như là thật sự gọi là giá ngộp trong cái mùa dịch này nhưng mà nói ngộp á, thì cũng tương đối thôi chứ không có Ờ, ai mà đỡ lại một cái giá ờ, ván ngộp nha cả nhà giá này gọi là giá tốt rồi giá này là giá tốt nha à, thì cả nhà muốn biết giá tốt như thế nào thì cả nhà cứ xem tiktok và youtube của mình á sau đó liên hệ với mình bằng à, zalo uh, kết nối bằng zalo nha cả nhà đây và từ vị trí này cả nhà từ vị trí này chúng ta đi vào bên trong Bigamex tầm khoảng là 3 km nha tầm khoảng 3 km và lúc nãy mình có hỏi uh, anh kỹ sư là từ vị trí này chúng ta vào bên trong kia bao nhiêu thì anh anh nói là chính xác là bao nhiêu km tới km thì anh không biết nhưng mà từ vị trí này anh làm thẳng vào bên trong đó là 3 km nữa thì cũng theo dự đoán của mình là từ vị trí này vào bkm là 3 km nữa nha cả nhà thì đúng theo cái uh, những cái video trước mình mình có review và cũng từ vị trí này chúng ta ra DT741 đi ra DT741 và trung tâm hành chính ờ, huyện thành phố thì tầm khoảng là 4,5 cho đến là 5 km nha cả nhà cái này là những cái con số mà mình ừ, báo gọi là gần tương đối à, tương đối đó cả nhà có thể nắm có thể là ngắn hơn hoặc có thể dài hơn một chút tùy theo tùy theo khi mà tuyến đường số 4 này để hình thành và mình biết chính xác vị trí mà khu nghiệp BKMX nó nằm tại chỗ nào nha cả nhà tại vì hiện tại thì trên bản đồ thì đã có rồi định vị đã có rồi nhưng mà đâu mà biết chính xác á, thì khi BKMX khởi công thì mình mới biết chính xác được còn ở đây thì chúng ta chúng ta làm sao ạ chúng ta mua hoặc là chúng ta ôm vào để chúng ta đầu tư đầu tư sao ạ hiện tại đang những tuyến đường này là đang làm Cả nhà thấy ạ, tuyến đường này đang làm thì chúng ta có phải là chúng ta đang mua giai đoạn đầu đúng không? Chúng ta đang mua giai đoạn đầu và trong những thời kỳ đầu trước khi mà BKMX khởi công nữa luôn cả nhà. Trước khi BKMX khởi công luôn. Và chúng ta gọi là đầu tư uh, đón đầu cơ hội. Đến giai đoạn mà những tuyến đường này được san lấp như san lấp mặt bằng như thế này, sau đó là rải đá mi, rồi sau đó là đố nhựa, rồi sau đó thông tuyến, đúng không? Rồi sau đó là khu, khu công nghiệp bắt đầu triển khai thì ờ, những vị trí như thế này trên mặt tiền thứ số 4 chắc chắn chúng ta sẽ có một cái giá x2, x3 mà một cái giá gọi là lý tưởng mà chúng ta có thể mong đợi được và ừ, cái này nó sẽ nằm trong tầm tay cũng như là nó nằm trong cái uh, suy nghĩ của chúng ta nha cả nhà và cả nhà muốn uh, xem được nhiều vị trí đẹp hơn tốt hơn thì cứ follow tiktok của mình cũng như là follow kênh youtube của mình đăng ký kênh chia sẻ và nhớ là Thái Tim à, mình à, xin tạm dừng à, video tại đây và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau mình sẽ review nhiều hơn đối với những vị trí khác như cả nhà rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.